đầu ta 上头路那越大，去包越海一落里家，为故越拉个木头落，khó cù hay tàu chúa yêu của mùa 一心共头个有照顾，都走给路路那有度，度啊度路家个些度。có thia yo wo li na tau ku tôi còn thó lúa mù lơ ừ gió kể lù có một chút đi có chi khu sĩ không mê mê có su cho chế ư gió kể lu còn thầu nu nói yo tu bu yo có mò tu nó xia tu thọ có lo lu có mu y chi thiên lý chỉ nhớ khó có cho cùng tôi còn thó lúa mù lơ ừ do kể lu có một chút đi có chi khu sĩ không mê mê có su cho chê ư so kể lu thầu nhu nói vô tu bu dòng có mò tu năng xia tu thọ có lo lu có mu y chi thiên lý chỉ nhau khó có cho cùng